và như thế em ra đi thầm lặng cuối cuộc tình chẳng câu nói chia phôi em ra đi bẻ gãy nửa nụ cười trái tim tôi cũng héo sầu một nửa bao ngày qua những buồn vui hai đứa chẳng thể nào nếu giữ bước chân em vậy em đi chúc cuộc sống êm đềm sẽ thơ mộng như điều em mơ ước tôi tập quên thứ tình không có được và yêu thương như gió thoảng xa vời nén thật sâu vào quá khứ chôn vùi lao nước mắt cho nụ cười sống lại kể từ đây đến muôn đời mãi mãi đừng bao giờ tìm lại dấu yêu xưa ngày em đi đau khổ đã dư thừa tim chết rồi buông tay đừng nối tiếc mai đôi mình phương trời xa cách biệt lần cuối cùng tha thiết gọi tên nhau xin đôi mắt đừng trút lệ gieo sầu làm yếu lòng người đi thêm dây dứt mang cuộc đời ra đổi trao được mất ta còn gì ngoài hai chữ đau thương khi tình yêu đến đoạn cuối con đường trước sau gì cũng chia hai ngã rẽ vui vẻ trong lòng nhìn về hai hướng xa xôi nhịp con tim chẳng hòa quyện nữa rồi thì chấp nhận đành thôi không níu kéo